Hello xin chào cả nhà, chào cả nhà quay trở lại với kênh Phạm Hưởng Vlog và cũng là kênh Phong thủy Tử Vi Trọng Đời Để Hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con cô bác về cái tuổi tử vi Phong thủy Tử Vi Trọng Đời của tuổi 1993 nữ mạng nhá, tuổi quý dậu nhá 1993 Thì ở đây Phạm Hưởng chia sẻ luôn cho bà con về cái hướng nhà xây này, phong thủy hướng nhà xây, phong thủy hướng nhà tắm, rồi hướng nhà bếp nhá Ở đây Phạm Hưởng chia sẻ luôn này thì à, cái tuổi của mình 1993 quý <coughs> quý dậu nhá mệnh của mình là mệnh à, kiếm phong kim vàng mũi kiếm nhá cung à, cung gia chủ cung phi bát chập đây đó là cung cấn nhá à, cung cấn cung phi bát chập là cung cấn đấy còn cái cung mà cung tử vi hay còn gọi là cung sinh đây là cung khảm này bà con là nhìn thấy không đây là cung khảm nhá mỗi một tuổi chúng ta đều có hai cung nó một cung bắt chặt và một cung uh, tử vi Đấy, cung bắt chặt này cung phi này thì là cung cấn này cung cấn ở đây thì thuộc con nhà hướng tây thuộc tây tứ trạch nhé đó là thuộc con nhà hướng tây thuộc tây tứ trạch thì ở đây phong hưởng chia sẻ cho mình luôn ở tổng cộng có 8 hướng thì có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu nhá thì hướng tốt ở đây đó là hướng tây nam này là sinh khí là tốt này hướng thứ hai đó là hướng tây bắc này là thiên y là tốt này và hướng thứ ba đó là hướng chánh tây này <clears throat> đó là hướng tốt là diên niên hướng cuối cùng là hướng thứ tư đó là hướng đông bắc cái hướng đông bắc ở đây đó là rất cực kỳ là đẹp bà con hướng đông bắc ở đây chính là hướng mệnh của mình đó là cung cấn nhá đấy mình ở đây mệnh của của của gia chủ đây là mệnh cung cấn thì ở đây hướng đông bắc đó là cung cấn nhá hướng đông bắc là hướng chính mệnh nhá hướng tốt nhất đó là hướng đông bắc nhá là bà con các bác để ý nhá thì chúng ta xây nhà thì quay về những hướng này quay về bốn hướng tốt này nhá hay là nhà tắm cũng vậy hay là nhà bếp cũng vậy nhá đấy là bốn hướng tốt chứ còn bốn hướng xấu ở đây đó là hướng đông nam là xấu này chắn bắc xấu này chắn đông xấu này và chắn nam xấu nhá rồi thì phòng hướng đã chia sẻ xong cho mình đó là 1993 nữ mạng quý dậu nhá đây là về hướng nhà phong thủy hướng nhà hướng nhà tắm và hướng bếp rồi nhá thì tiếp theo Phạm Hưởng chia sẻ cho mình đó là tử vi tuổi quý dậu 1993 nữ mạng nhé cung chấn này cung của mình là cung chấn này mạng kiếm phong kim này gươm gà này xương con gà tướng tinh con à, đười ơi nhá bà cứu thiên huyền độ mạng nhá thì à, xem về tổng quan về tử vi của mình thì nữ quý dậu trong cuộc sống gặp nhiều may mắn về tình duyên lẫn tiền tài lúc còn trẻ khá nhận nhá, khá là lận lận trong trong ờ, sự nghiệp nhá nhưng mà sau khi kết hôn quý dậu á, thì ờ, được ờ, nhiều sự giúp đỡ nhá Đấy, nên là cuộc sống có nhiều tốt đẹp hơn bước sang tuổi trung niên tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống về già thì được hưởng cuộc sống thảnh thơi yên vui cùng bên con cháu nhá Đấy. rồi phòng hướng chia sẻ về đường lương duyên của mình 1993 nữ mạng của mình nhá được tình duyên nếu mà ai sanh vào tháng 1 tháng 7 tháng 8 âm lịch thì đường lương duyên nữ quý dậu phải trải qua nhiều vất vả mới có được hạnh phúc trọn vẹn của mình nhé trong cuộc sống có nhiều điều không thuận lợi khiến cho khiến họ thường xuyên phiền lòng đấy, đau đầu nhá đấy, sau kết hôn thì cuộc sống ờ, có đôi lúc phần à, khó khăn về mặt đường tài chính đấy, nhưng điều này thì không ảnh hưởng tới tình cảm của vợ chồng nó cho lắm nhá thế còn mà muốn mà cuộc sống được cải thiện hơn thì nữ quý dậu cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc này à, chịu khó hơn nè đó nhá thế còn mà ai mà sanh vào tháng 2 này tháng 5 tháng 6 tháng 9 tháng 11 âm lịch này cuộc sống hôn nhân có nhiều vất vả nhưng nhìn chung thì là khá hạnh phúc nha khá hạnh phúc trong công việc thì và sự nghiệp thì có gặp phải những vấn đề nhưng không ảnh hưởng ờ, nhiều đến ờ, tình cảm của vợ chồng cho lắm nhá à, nữ quý dậu này à, nếu mà sanh vào những tháng này sẽ rất có may mắn về mặt con cái nhé. có nghĩa là à, quý dậu mà sanh vào tháng 2 tháng 5 tháng 6 tháng 9 tháng 11 âm lịch thì nó lại à, may mắn về được con cái nhá. rồi tiếp theo nếu mà ai mà sanh vào tháng 3 tháng 4 tháng 10 tháng 12 âm lịch này lữ quý dậu này không chỉ có một tình yêu cực kỳ là tuyệt đẹp nhá cực kỳ tuyệt đẹp nhá vững chắc nhá Đấy, về may mắn đường đường đường đường vợ chồng á và đường lương duyên ấy, nếu mà ai săn vào tháng 3 tháng 4 tháng 10 tháng 12 âm lịch nhá về đường lương duyên cực kỳ là tốt luôn thế cuộc sống hôn nhân thì thuận lợi không có nhiều vất vả lo lắng khi sống chung với nhau nhé Đấy, lại có ờ, vận về tiền tài tài lộc nhá lữ quý dậu sinh vào các tháng trên rất là có duyên và tiền tài đấy không Đấy, nên là số số số tốt đấy những tháng tháng tốt đó, tháng 3 tháng 4 tháng 10 tháng 12 được đó là những cái tháng tốt của chúng ta về đường tiền tài nhá công dân rộng mở <clears throat> rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ cho mình luôn đó là gia đình và sự nghiệp đấy, cuộc sống gia đình có phần êm ấm nhất là sau khi kết hôn đấy, hoặc là sinh con bước sang tuổi trung niên được nhiều hưởng nhiều hạnh phúc tài lộc của con cái nhá. sự nghiệp cũng có phần phát triển vào những năm 25 tuổi <clears throat> năm 30 tuổi và năm 40 tuổi nhé đạt được nhiều thành công tốt đẹp những tuổi hợp làm ăn nè đấy, quý dậu á <clears throat> nếu mà à, muốn tìm đối tác để mà làm ăn thì nên chọn quý dậu với quý dậu ất hợi đinh sửu đấy, do hợp với mệnh của mình nên là cộng tác để mà làm ăn á, thì đạt được rất là nhiều may mắn về đường tiền tài công dân sự nghiệp Đấy, vạn sự như ý lưu nhé rồi dạ, thì bạn Phạm Hướng chia sẻ luôn về cái à, cái, cái lựa chọn vợ chồng hay cốc hôn với các tuổi như là quý dậu với quý dậu này đấy ất hợi này đinh sửu này kỷ mão này tân tân uh, tân uh, à, kỷ này uh, tân mùi này nhá kỷ tỵ á kỷ tỵ <clears throat> tân mùi nhá rồi thì à, quý dậu á, sẽ có nhiều may mắn này nhá quý dậu á, sẽ rất là có nhiều may mắn để đấy nhá có nhiều may mắn về cái à, mọi mặt đấy về về nhiều may mắn về mọi mặt nhá rồi tiếp theo thì, à, ngoài ra thì à, lên duyên vợ chồng với những cái tuổi à, như là ất hợi này hay là quý dậu này đấy, sẽ có nhiều vận may về đường tiền tài nhá đấy, nếu mà 1993 quý dậu mà kết hôn với quý dậu là cùng tuổi luôn á rồi nó hợi này đấy, thì cực kỳ là đẹp luôn nhá giàu sang phú quý tiêu xài thoải mái đó là tuổi đẹp cho tuổi ờ, quý dậu 93 nhá đấy, nếu mà kết hôn với những tuổi ờ, đinh sửu này kỷ mão này cuộc sống là rất hạnh phúc về mặt tình cảm ngoài ra cũng rất may mắn về công dân sự nghiệp nhá nó tiếp theo một kết hôn với tân tỵ này hay là tân mùi này Đấy, cuộc sống có nhiều niềm vui không phải lo nghĩ nhiều về các vấn đề trong cuộc sống công việc làm ăn thuận lợi nhé rồi nếu mà kết hôn với tuổi như là giáp này à, như tuổi là giáp tuất này à, đinh tý này canh thìn này cuộc sống chỉ đẹp trên mặt phương diện là tình cảm thôi nhé còn về vấn đề vật chất thì nói chung là thiếu thốn đấy nếu mà quý dậu 1993 nữ mạng mà kết hôn lấy chồng tuổi giáp tuất và bính tý canh thìn ấy, thì chỉ về mặt tình cảm thì tốt nhưng về mặt đường tài tài tiền tài thì hơi bị thiếu thốn nhé phải lao động rất là vất vả mới có được uh, sự mới có được được ấm no hạnh phúc nhá ấy còn nó kết hôn với một trong các uh, tuổi như là mậu dần này nhân dần này à quên là mậu dần này nhân thân này căn dần này cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả lo lắng này tình cảm ban đầu rất là tốt nhưng sau này thì không được thuận lợi do ảnh hưởng bởi về khó khăn tài chính tiền bạc nhé nên nên là nhiều việc nó lại sinh ra nên là ảnh hưởng đến uh, vợ chồng nếu muốn có một gia đình yên ấm hạnh phúc thì quý dậu cần phải nỗ lực còn nhiều hơn nữa trong chuyện ờ, gắn kết với tình cảm hai vợ chồng nhé Đấy, có những năm mà quý dậu không lên cử hành hôn lễ do không hợp mệnh này nên có thể dẫn tới nhiều khó khăn đấy, buồn bực cho cuộc sống nhá đây là những cái năm này năm à, ờ, 20 ờ, tuổi này 25 tuổi này 26 này 32 37 38 44 tuổi đây là những năm không lên lấy chồng đấy, kết hôn của những năm này là ảnh hưởng tới uh, chuyện tình cảm lương duyên của mình nhá, không tốt rồi Phạm Hứa chia sẻ luôn về cái tuổi đại kỵ của mình nhé quý dậu đại kỵ này không hợp mệnh như là Ờ, nhân ngọ này căn ngọ này nếu làm ăn hợp tác với những tuổi này thì sẽ ờ, đạt kết quả không như ý muốn nhé có thể là hao tài tốn của quý dậu cũng không nên kết hôn với những tuổi này nếu không cuộc sống sau này sẽ vất vả khổ cực nhiều bề nhé rồi thì không phải chia sẻ luôn thì những năm khó khăn nhất của quý dậu của mình nhé cuộc sống nhiều điều không may mắn vào năm 24, 28, 32, 38, 42 tuổi nhé đây là những năm không tốt năm khó khăn của mình nhé hãy cẩn thận trong những năm này nhé Đấy. rồi thì ngày giờ xuất hành của mình hợp với tuổi của mình thì mỗi một người đều có khung giờ hoàng đạo riêng chúng ta phải biết được cái khung giờ hoàng đạo nào của mình để chúng ta nắm bắt được để chúng ta xuất hành đi ký kết hợp đồng làm ăn hay là đi giao thương hay đi buôn bán gì theo cái khung giờ hoàng đạo của mình nó đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta nhé đó là vào ngày né này giờ né này và tháng lẻ này rất phù hợp với quý dậu đấy, đấy là chuyện họ dự tính sẽ được thành công tốt đẹp nhá đem rất là nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy là những cái khung giờ đẹp của chúng ta ngày giờ xuất hành đấy rồi thì phạm hướng bây giờ chuyển sang cho mình đó là diễn biến từng năm của tuổi của mình quy rộng 1993 nữ mạng nhá từ năm 18 tuổi thì có nhiều điểm sáng nổi bật nhất là trong các việc học tập này nhé năm 18 tuổi thì rất là tốt việc học tập nổi bật 19 tuổi tình cảm gặp nhiều khó khăn có thể dẫn tới kết quả tan vỡ nhé tình cảm không tốt về năm 19 tuổi chuyển sang năm 20 tuổi cuộc sống có nhiều tốt đẹp tuy nhiên cần cẩn thận hơn trong các mối quan hệ các khác giới nhé năm 21 tuổi này có nhiều may mắn về tiền tài công việc bước sang phát cũng sự thuận lợi luôn nhé ấy năm 21 tuổi tiền tài về cái đường công dân uh, ờ, sự nghiệp cũng uh, có thể là thuận lợi cho mình nhé rồi năm 22 tuổi gặp nhiều vấn đề trong tình cảm gia đình Đấy, từ năm 23 tuổi đến 27 tuổi này 23 tuổi thì nhân à, mối ờ, nhân duyên tới này 23 tuổi nhân ờ, thì mối nhân duyên tới cuộc sống có nhiều niềm vui 24 25 tuổi thì tình cảm phát triển tốt đẹp lập gia đình trong khoảng thời gian này thì rất là phù hợp nhé bước sang năm 26 tuổi cuộc sống có nhiều à, có nhiều điều bất ngờ tình cảm à, cảm năm này tốt đẹp chuyển sang năm 27 tuổi sự nghiệp thành công nhiều cơ hội về nghề nghiệp mở rộng cho mình nhé Đấy, bước sang 28 đến 30 tuổi đây là khoảng thời gian tươi đẹp tốt đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của quý chậu nhá 28 đến 30 tuổi 28 tuổi tình cảm tốt đẹp có tin vui về con cái năm 29 tuổi nhé con cái về năm à, về con cái nha 28 tuổi có tin vui con cái 29 tuổi là sự nghiệp thành công rực rỡ luôn này đấy cuối năm thì thu hoạch được khá là nhiều tiền tài nhá khá là tiền tài luôn tài lọc về rất là nhiều nhá mà năm cuối năm 29 tuổi bước sang năm 30 tuổi gia đình có nhiều tốt đẹp làm ăn buôn bán trong năm này sẽ rất là thuận lợi và thu hút được nhiều thành quả tốt đẹp nhé bước sang năm 30 tuổi này 30 tuổi thì à, à, hạnh phúc bị cản trở nhá về hạnh phúc thì bị cản trở cẩn thận hơn với các mối quan hệ bên ngoài có người à, pha đám này năm 31 32 tuổi này không có gì đặc biệt công việc sự nghiệp ổn định và phát triển bình thường trong năm có thể gặp nhiều nhiều điều hao tài tốn của về đường tài chính nhé ấy năm 31 32 tuổi thì anh cẩn thận về cái tài chính của chúng ta nhé năm 33 đến 34 tuổi này khó khăn trong tình cảm gia đình sự nghiệp này nhiều vấn đề xảy ra khiến cuộc sống có nhiều ngột ngạt và không được thoải mái cho lắm nhé đấy rồi bước sang năm 35 tuổi này cẩn thận về sức khỏe nhé năm 36 tuổi này đến năm 40 tuổi những năm này cẩn thận uh, hơn khi ra ngoài đường cẩn thận xe cộ nhé không nên xuất hành đi xa nữa nè năm 36 tuổi gia đình em ấm này nhưng không có vận may về đường tài chính cho lắm nhá 37 38 tuổi thì nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái bước sang 39 tuổi cẩn thận trong công việc nhá 40 tuổi cuối năm có vận may về đường tài lộc làm ăn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp nhá 41 tuổi này à, có sự may mắn về đường tiền tài làm ăn trong năm này có rất nhiều thuận lợi thu hút được nhiều thuận lợi và và và tiền tài năm 42 43 tuổi này cuộc sống gia đình vướng phải nhiều khúc mắc bất đồng về quan điểm ý kiến này đấy 44 45 tuổi này nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này tình cảm được uh, cải thiện tuy nhiên không có may về vấn đề tiền tài cho lắm nhé công việc làm ăn cũng uh, suy giảm bước sang 46 tuổi đến 50 tuổi những năm này nên cẩn thận hơn về sức khỏe của bản thân của chúng của mình nhé ấy năm 46 tuổi nhiều may mắn à, 46 tuổi là nhiều điều không may cẩn thận mắc bệnh nè nhé 47 48 tuổi gia đình có nhiều điều không vui đấy ảnh hưởng tới tình cảm rồi 49 đến 50 tuổi này có vận may về đường tài lộc nhưng ờ, không nhiều cho lắm nhá có đường tài lộc nhá nhưng mà không được nhiều cho lắm chuyển sang 50 51 tuổi này sự nghiệp ờ, vững chắc này và bắt đầu bước sang bước phát triển mới này 52 tuổi này con cháu con cháu có đứa thành đạt đem ờ, đến nhiều niềm vui cho gia đình nhá 53 54 tuổi này có vận may về đường tài chính công việc cũng thuận lợi hơn cải thiện hơn tiền tài cũng tốt hơn nhé 55 tuổi thì cuộc sống ờ, không có gì chuyển biến cho lắm nhé gia đạo vẫn ờ, yên vui bình thường nhé năm 56 đến 60 tuổi khoảng thời gian này sức khỏe không tốt nhưng lại có số về tiền tài nhé trong năm nhận được nhiều nhiều sự quan tâm từ người thân và bạn bè những năm này công việc thì lên để qua một bên chú ý đến uh, sức khỏe bản thân tình dưỡng để cuộc sống có phần an nhàn hơn và hạnh phúc hơn với con cháu nhá. rồi thì Phạm Hướng chia sẻ luôn cho mình đó là cái uh, <clears throat> cái thơ vận mạng mỗi một tuổi đều có cái thơ vận mạng riêng của mình nhé đoán xem số mạng tuổi này vàng trong gươm trắng có phần giàu sang gái mà săn đặng uh, săn ờ, săn đặng can này ấy nam nhân quý nữ rõ ràng chẳng săn đặng xin nhé đặng xin sáng suốt tinh thần nói năng lưu loát mọi người mến thương quý rộng nhiều kẻ hiền lành ít ai ở giữ gian măn bạo tàn hậu vận có của mới an thì không thì chồng vợ khó bề ở yên trung niên nay đổi mai đời ai mà có chí mới mong vẹn toàn sinh ra đặng gái đầu lòng làm ăn có khá mới mong làm giàu đấy sinh, sinh con gái gái đầu lòng thì rất là tốt nhá phát triển tiền tài luôn rồi thì ờ, thì ờ, kết quả thì nói chung với tuổi ờ, tuổi dậu này thấy rằng sau kết hôn hoàn cảnh thay đổi rất là nhiều vận may vận may tới cũng rất là tốt Đấy. cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn vật chất đầy đủ tình cảm thì êm ấm nữ quý dậu thì hưởng thọ trung bình từ 74 đến 86 tuổi nhá Đấy, nếu mà làm ăn tích đức phước đức rồi, rồi làm nhiều việc thiện thì được gia tăng niên kỷ nhá tùy theo công đức của chúng ta rồi phòng hướng chia sẻ cho cho ờ, tuổi 1993 quý dậu của mình luôn nhá, đấy năm chính là quý dậu của mình thì mạng ờ, mạng kim thì mạng kim mà ở đây này thì ờ, màu tương sinh tương hợp phòng hướng chia sẻ luôn màu sắc phong thủy của bản mệnh mình nhá, hay là chúng ta sơn nhà sơn cửa cũng theo phật cũng theo bản mệnh của mình rồi là mua xe mua pháo cũng theo màu sắc phong thủy của mình rồi là tất cả những trang phục hay gì nữa cũng theo màu sắc phong thủy của chúng ta thì đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta khi chúng ta sử dụng màu sắc phong thủy hợp với bạn mệnh mình nó có, cũng có thể là nó xua đuổi được những cái cái ờ, cái, cái, cái thứ không tốt nhá rồi thì mạng kim thì chúng ta màu tương sinh đó là vàng và màu nâu đất màu hợp hòa hợp với mình đó là màu trắng màu xám màu nghi màu chế khắc được đó là màu xanh lục tuyệt đối là không nên sử dụng màu đỏ màu hồng màu tím nhé đây là màu bị khắc kỵ đại kỵ không nên sử dụng màu đỏ màu hồng màu tím nhé đây là những cái à, màu sắc cực kỳ là xấu thì thôi Phạm Hưởng cũng đã chia sẻ cho mình tuổi 1993 quý dậu nữ mạng rồi nhá thì đó là về màu sắc phong thủy này hướng nhà xây này rồi hướng nhà tắm hướng nhà bếp này rồi là lá số tử vi trọng đời của mình từng năm diễn biến ra làm sao nhá vợ tuổi vợ chồng con cái thì như thế nào nhá đấy thì phạm cũng đã chia sẻ xong thì nếu mà đây là ai mà đã xem video này video đầu tiên thì nhớ đừng quên đăng ký cần giúp phạm hưởng nhá đấy để và chia sẻ cái video cho mọi người cùng xem nhớ đăng ký cần để phạm hưởng đăng video lên thì sẽ thông báo cho mọi người biết là ừ phạm hưởng đã đăng một cái video mới lên thì bà con cô bác vào đó xem nhá rồi thì thôi phạm hưởng xin kết thúc video tại đây nhé và cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cân cho phạm hưởng nhé thì thôi phạm hưởng xin chào tạm biệt bà con cô bác nhé xin chào tạm biệt